Vâng, xin chào quý vị khán thính giả Với cái tựa đề Giải pháp tối ưu Và cái cách nào Hay là cái cách duy nhất Để có thể kết thúc vụ án bu cục cầu voi Hồ Duy Hải Đã 15 năm qua Vẫn cứ luẩn quẩn Với những cái án oan Mà như chúng ta đã biết Hết phiên này Đưa ra án tử hình Đến phiên khác cũng đưa ra án y án tử hình và thậm chí cái phiên cuối cùng mà bị dư luận xã hội cũng như các đại biểu quốc hội có tâm có tầm đã nhìn nhận một cách rất là sáng suốt bằng cái cách công tâm và khách quan từ hồ sơ của vụ án đã đánh giá đó là những cái quyết định y án tử hình vô thiên và vô pháp không ai khác chính là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng ở kỳ Quốc hội khóa 14 trước đây. Từ bài viết cách đây 3 năm về trước, khi đó phiên tòa giám đốc thẩm vừa mới kết thúc. Khi đó dư luận xã hội đang rất là bàng hoàng vì cái kết thúc không những là không như mong đợi. Được đánh giá nó không phải vì lẽ phải, cũng chẳng phải vì sự thật và cũng chẳng có gì gọi là khách quan cả mà dường như nó chỉ vì một cái duy nhất với cái tên gọi dân dã đó là án bỏ túi hôm nay anh Hoàng Anh Khiêm là giảng viên của trường Đại học Đồng Nai đã có cái nhìn rất là sâu sắc rất là nhân văn hợp tình hợp lý với góc nhìn rất là khoa học đã phải khẳng định rằng cái giải pháp tối ưu của ông đối với cái khủng hoảng tư pháp trong cái vụ án buộc cục cầu voi cần phải có một cái biện pháp mạnh có một cái sức thuyết phục bằng cái giải pháp căn cơ theo chia sẻ của ông bài viết của ông cách đây từ 3 năm ấy thế nhưng ngay lúc này đây nó vẫn còn như là vấn đề của thời sự vẫn còn như là cái sự nhức nhối của dư luận xã hội Ông mong muốn được tiếp tục chia sẻ một lần nữa gửi đến quý vị khán thính giả cũng như là thay lời muốn nói gửi đến những người có trách nhiệm cao nhất trong cái vấn đề mong muốn được cải cách tư pháp. Và có như vậy thì vụ án bu cục cổ voi, án oan hồ gia mới có cái cơ may được đưa ra ánh sáng ngay và luôn để giải quyết một cái vấn đề quan trọng nhất đó là gì không mắc vào cái sai lầm liên quan đến vấn đề nhân đạo liên quan đến vấn đề nhân quyền bởi vì nó liên quan đến một cái chết của một con người khi các cái chứng cứ khoa học không thuyết phục và không được pháp luật bảo hộ và cũng chính vì lý do đó với cái góc nhìn của anh Hoàng Anh Khiêm là giảng viên trường Đại học Đồng Nai chia sẻ rằng vụ án bu cục cổ voi nó đã trở thành giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp những cái nỗi đau nhỏ thì không thành vấn đề nhưng một khi có nhiều nỗi đau nhỏ sẽ tích tụ lại gây ra cái sự bùng nổ thậm chí là tan vỡ có khi chỉ cần thêm một chút về cái nỗi buồn đau thì sẽ không cứu vãn được nữa bởi thế mới có cái thành ngữ có câu giọt nước tràn ly đến thời điểm này có những cái câu hỏi rất lớn rằng là tại sao và tại sao quốc hội khóa mới khóa 15 từ khi bắt đầu nhiệm sở cái nhiệm vụ cao cả của mình cho đến nay vẫn chưa thấy động tính vẫn chưa thấy một cái ủy ban nào của ủy ban thường vụ quốc hội có những đề xướng có những cái đề xuất sẽ đưa vụ án oan khuất của bục của voi đã bước sang năm thứ 15 để đưa ra xem xét, đưa ra giải quyết nhằm trước hết là yên bề dư luận xã hội đã và đang nóng lên từng ngày kể từ khi nó bắt đầu cho đến nay đã bước sang năm thứ 15 và cái điều mong muốn lại liên quan đến vấn đề nhất là sự chỉ đạo của cái người đứng đầu trong cái ủy ban tư pháp của quốc hội và rất nhiều ý kiến cho rằng các đại biểu quốc hội của khóa trước như ông lưu bình nhưỡng bà lê thị nga ông lê thanh vân ông trương trọng nghĩa cũng đã rất là thẳng thắn đã rất là kiên định cũng rất là dũng cảm đã phát biểu giữa nghị trường của Quốc hội. Như ông Lưu Bình Nhưỡng nói rằng ông đã phải thức cả đêm, thậm chí là nhiều đêm, để nghiên cứu hồ sơ của vụ án. Ông đã phát hiện ra rằng có rất nhiều điểm kinh khủng của hồ sơ vụ án. Và ông khẳng định án tại hồ sơ và chính từ hồ sơ của vụ án đến những cái nhân chứng, đến các cái vật chứng cùng các cái chứng cứ mà ông thấy ở trong hồ sơ là hoàn toàn ngụy tạo chính những cái điều ngụy tạo này đã dẫn đến cái phiên tòa giám đốc thẩm do ông tránh án tòa án nhân dân tối cao và hội đồng thẩm phán quốc gia đưa ra các cái phán quyết của phiên tòa là vi hiến đồng thời với đó cái quyết định 05 đưa ra biểu quyết y án Hồ Gia Hải với cái án cao nhất là tử hình cũng là quyết định trái pháp luật vi phạm nghiêm trọng đến hoạt động tư pháp vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người và vi phạm nghiêm trọng vào những điều mà hiến pháp đã quy định và kể từ ngay cái thời khắc khi phiên tòa vừa mới kết thúc cách đây ba năm ông Hoàng Anh Khiêm đã bày tỏ cái quan điểm đưa ra các ý kiến của mình ông mong mỏi rằng cái khát vọng đóng góp mang cái tinh thần cống hiến và xây dựng đã gửi các cái kiến nghị đến chủ tịch nước lúc bấy giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc và hiện tại là ông Võ Văn Thưởng một trong những cái ý kiến đó những cái đề nghị đó đó là gì là vấn đề cải cách tư pháp vâng với cái tiêu đề là cải cách tư pháp mà báo chí cũng như là các đại biểu quốc hội cũng đã đưa ra bàn thảo trong nhiều năm trở lại đây. Nhất là đúc rút nhiều kinh nghiệm, nhiều cái diễn biến từ cái vụ án buộc của cổ voi và với cái tiêu đề đặt ra chủ đề là vụ án buộc của cổ voi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp với cái cách nhìn của một người làm công tác khoa học vừa giảng dạy vừa nghiên cứu anh Hoàng Anh Khiêm đã đưa ra rằng cái giải pháp tốt nhất để kết thúc được cái vụ án bê bối vụ án đã bế tắc này chỉ có thể là thành lập ngay một cái ủy ban bảo hiến đặc biệt với cái sự tham gia của ủy ban thường vụ của quốc hội đó là cái cơ quan giám sát tối cao và có sự có mặt của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cái cơ quan giữ quyền công tố và kiểm sát. Nó sẽ là một cái ủy ban đặc biệt này đưa ra những cái quyết sách, những cái giải pháp rất là mạnh, rất là tiên quyết để giải quyết dứt điểm các cái vấn đề xâm phạm hoạt động tư pháp và những vấn đề không tuân thủ một cách nghiêm túc đối với bộ luật tố tụng hình sự, nhất là trong vụ án bu cục cầu voi, nhất là phiên tòa xét xử lần thứ ba, đó là phiên tòa giám đốc thẩm tại Hà Nội. Xét về mặt tổng thể thì các cái diễn biến của phiên tòa không những là không tuân thủ nghiêm túc cái bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Bởi vì ngay cả hội đồng thẩm phán ngay cả chủ tòa đã không căn cứ vào bộ luật này để làm căn cứ xét xử mặc dù cái bộ luật tố tụng hình sự này đã được Quốc hội thông qua, đã được chuẩn y vào năm 2015 và bổ sung sửa đổi hoàn thiện vào năm 2017 mà phiên tòa giám đốc thẩm đã được đưa ra xét xử vào năm 2020 khi mà hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự 2017 đã đang đi vào cuộc sống. Vậy phải chăng hội đồng thẩm phán cũng như là ông tránh án tòa án nhân dân tối cao đã bỏ qua cái bộ luật hình sự mà được Quốc hội thông qua để tự đưa ra cho mình một cái bộ luật khác để áp dụng để gây cái căng thẳng, gây cái bức xúc, gây nên cái sự bê bối mà báo chí lại không mấy cơ quan nào vào cuộc chỉ có một số các cái đại biểu có tâm, có tầm đã lên tiếng ngay ở nghị trường quốc hội. Và sau đó là cái sự phản ứng của dư luận xã hội cũng như sự vào cuộc của các kênh YouTube cũng như là các luật sư, luật gia và nhân sĩ trí thức cùng đồng hành với cái lực lượng cựu chiến binh yêu công lý. Và cũng theo chia sẻ của ông Hoàng Anh Khiêm Trước đó cả hai phiên tòa đã xét xử vi phạm về các cái nguyên tắc, các cái trình tự tố tụng hình sự với lại toàn bộ hồ sơ cũng như những cái chứng cứ được cho là ngụy tạo nó vi phạm nghiêm trọng đến luật pháp và chính vì vậy họ ra những cái bản án trái pháp luật không những là gây oan sai cho người vô tội mà còn là một cái tội nữa chính họ đã bỏ lọt tội phạm và chính vì vậy cần phải tuyên hủy tất cả các cái quyết định đã vi hiến, đã tuyên trước đó. Thế nhưng tất cả các cái kỳ vọng của luật sư, của luật gia, của nhân sĩ và trí thức, nhất là lực lượng cựu chiến binh yêu sự thật khách quan, đã như một cái cái tát giáng mạnh vào cái niềm tin của họ. Đó chính là cái kết quả của phiên tòa giám đốc thẩm do chính ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao và Hội đồng thẩm phán đã một lần nữa ra cái phán quyết là y án tử hình Hồ Duy Hải. Nhưng điều đáng trách ở đây, đáng lên án lại là các cái quyết định y án tử hình lần này lại vắng mặt cái người bị tuyên án. Và nhiều người đã ví rằng phiên tòa này, lời tuyên án này không khác gì cái kiểu tuyên án đối với một cái tội nhân phạm cái tội phản bội tổ quốc hay còn gọi là tội đồ của dân tộc tội nhân phạm tội phản quốc rất là đáng trách tiếp nữa với chia sẻ của ông Hoàng Anh Khiêm là giảng viên của trường đại học Đồng Nai đưa ra quan điểm rằng cái mong mỏi của ông là sẽ tổ chức một cái ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội của chính phủ Ví dụ như vụ 7 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và có sự tham gia của Bộ Quốc phòng chẳng hạn bởi vì nó có liên quan đến an ninh quốc gia sẽ cùng nhau tiến hành điều tra một cách độc lập các cơ quan tư pháp từ tỉnh Long An cho đến Trung ương. Lý do tại sao đến lúc này lại phải cần đến có một cái ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, của Chính phủ chỉ cần là cơ quan chuyên môn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và của Bộ Quốc phòng. Lý do đến lúc này là Bộ Công an đã không còn trách nhiệm điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân Long An cũng không còn quyền công tố. Các cái cấp tòa không còn quyền xét xử hoặc có cái quyền tổ chức phiên tòa tái thẩm của vụ án. Cái quyền công tố, cái quyền kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đang đảm bảo cái tính hợp hiến và có hiệu lực của pháp lý. Với cái mong muốn, với cái kỳ vọng đã nhen nhóm và trở thành khát vọng, ông Hoàng Anh Khiêm là giảng viên trường đại học Đồng Nai, cũng là một người cựu chiến binh ở cái thời kỳ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ông may mắn hơn nhiều người khác là còn sống để trở về. Tiếp tục cái công việc học hành của mình và đã trở thành một nhà khoa học, một giảng viên của một trường đại học. Ông đã gửi lời kính chúc đến Ủy ban Bảo hiến đặc biệt của quốc gia hoàn thành sứ mệnh lịch sử và cải cách tư pháp thành công. Cái lời kính chúc này, cái sự mong mỏi này ở thời điểm này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có thành công thực sự hay không? Những cái ý kiến đóng góp của ông có trở thành hiện thực hay không cũng chính là cái câu hỏi đang được nhiều cử tri trên cả nước quan tâm và kỳ vọng. Cũng theo ông, nếu như lúc này, ngay thời điểm này mà thành lập ngay một cái ủy ban bảo hiến đặc biệt chẳng hạn, với cái sự tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là giám sát tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan cao nhất giữ quyền công tố và quyền kiểm sát. Để giải quyết cái tiêu điểm những cái vấn đề xâm phạm hoạt động tư pháp và không tuân thủ Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Và có ý kiến khác tư vấn của chuyên gia phần mềm hiện đại bậc nhất thế giới đã và đang được công chúng sử dụng công nghệ rất là thán phục đưa ra nhận định như sau. Thứ nhất là cả ba bậc đã xem xét vi phạm các cái nguyên tắc quy trình tố tụng hình sự với toàn bộ hồ sơ chứng cứ ngụy tạo vi phạm luật đã ra những cái bản án trái pháp luật gây oan sai và bỏ lọt tội phạm cần tuyên bố hủy bỏ quyết định vi hiến Thứ hai là tổ chức ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, của Chính phủ như vụ 7 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối kết hợp với Bộ Quốc phòng vì nó liên quan đến an ninh quốc gia sẽ tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ tỉnh Long An đến các cơ quan của Trung ương. Thứ ba là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn chắc chắn nắm cái quyền công tố đưa ra các cái quyết định kháng nghị vì Viện Kiểm sát Nhân dân Long An không còn quyền công tố, các cấp không còn quyền để xét xử hoặc tái thẩm của vụ án. Điểm thứ tư là cần cải cách tư pháp để giải quyết các vấn đề và trọng tâm trong ngành tư pháp đảm bảo tính công bằng, tính minh bạch và sự độc lập của ngành tư pháp. Với bốn giải pháp này tôi hy vọng rằng nhiệm vụ bưu cục cổ voi và cuộc khủng hoảng tư pháp của chúng ta sẽ được giải quyết và đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Và để ủng hộ cho cái quan điểm của ông Hoàng Anh Khiêm đưa ra những cái đề nghị như trên về vấn đề cải cách tư pháp cũng một phần căn cứ vào các cái tội phạm hoạt động tư pháp trong cái bộ luật hình sự được quy định như thế nào. Theo đó thì trong cái khoản 3 điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự quy định như sau. Thẩm quyền điều tra về các cái tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp trong bộ luật hình sự đó là cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, tội phạm về chức vụ quy định tại chương 23 và chương 24 của Bộ Luật Hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là những cán bộ, những công chức thuộc cơ quan điều tra, những công chức thuộc tòa án, những công chức thuộc viện kiểm sát, những người thuộc cơ quan thi hành án, những người có thẩm quyền tiến hành trong các cái hoạt động tư pháp và hiểu một nghĩa cho nó rộng hơn thì các cái tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp là các cái hành vi xâm phạm cái sự đúng đắn của hoạt động tư pháp, của hoạt động tố tụng và hoạt động thi hành án. Các tội phạm này được quy định tại các điều từ điều 367 đến điều 291 chương số 24 của Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung vào 2017. Và cũng chính vì vậy, luật tổ chức của Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014 ở điều số 20 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 điều 163 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 điều 30 tất cả đều đã thống nhất quy định rằng cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền điều tra các tội phạm xảy ra trong cái lĩnh vực hoạt động tư pháp cụ thể là các cái tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội tham nhũng về mặt chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, là công chức thuộc cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. Và như chúng ta đã biết, theo Bộ luật tố tụng hình sự cũng như là các cái khái niệm về hoạt động tư pháp thì nó có đến bốn yếu tố cấu thành nên cái tội phạm về xâm phạm hoạt động tư pháp thứ nhất là khách thể thứ hai là chủ thể thứ ba là mặt khách quan thứ tư là mặt chủ quan về vấn đề thứ nhất hiểu về mặt khách thể như thế nào khách thể của các cái tội xâm phạm hoạt động tư pháp là các cái quan hệ xã hội được phát sinh trong hoạt động tố tụng trong điều tra trong truy tố trong xét xử và hoạt động thi hành các cái bản án đã được luật hình sự bảo vệ. Các cái tội phạm này không chỉ xâm phạm đến tính đúng đắn, đến uy tín, đến chất lượng, đến hiệu quả của hoạt động tư pháp mà còn xâm phạm đến quyền lợi, đến uy tín của cơ quan, của tổ chức, của cá nhân. Và điều này chúng ta phải hiểu rằng cái khái niệm cá nhân nó rộng hơn khái niệm của công dân thứ hai là vấn đề chủ thể chúng ta hiểu như thế nào đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp chủ thể của tội phạm có thể là chủ thể đặc biệt hoặc chủ thể thường nó tùy thuộc vào từng nhóm tội phạm và từng tội cụ thể và chủ thể của tội phạm hoạt động tư pháp có thể là những chủ thể như chúng ta đánh giá Thứ nhất là người có chức vụ quyền hạn trong các cái cơ quan tư pháp hoặc trong cơ quan nhà nước hoặc các cái tổ chức khác hoặc là người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ví dụ như tránh án như thẩm phán như điều tra viên như kiểm sát viên rồi người tham gia tố tụng như bị can bị cáo giám định phiên dịch rồi người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp hoặc là bất kỳ người nào có đủ cái năng lực trách nhiệm về hình sự như là tội không tố giác tội phạm, tội che giấu tội phạm chẳng hạn. Điểm thứ ba là mặt khách quan. Chúng ta hiểu rằng cái hành vi khách quan của các cái tội phạm xâm phạm hoạt động là hành vi vi phạm các cái quy định của luật pháp trong hoạt động tư pháp. Nó có thể là các cái quy định pháp luật về nội dung hoặc pháp luật về hình thức trong tất cả các cái lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, hành chính, đất đai và rất nhiều lĩnh vực khác. Và hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp hiểu một nghĩa rộng có thể dưới dạng là hành động như truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, rồi là ra bản án trái pháp luật cũng có thể được thực hiện bằng không hành động, đó là thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ tạm giam hay là người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn hoặc là không tố giác tội phạm. Và xét về mặt tính chất thì hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp có thể được gọi là như hành vi lợi dụng chức vụ, lợi dụng quyền hạn để vi phạm các quy định của pháp luật chẳng hạn, rồi lợi dụng các cái chức vụ quyền hạn để ép buộc, để mua chuộc người khác vi phạm pháp luật chẳng hạn, rồi cái hành vi không thực hiện hoặc là thực hiện không đúng không đầy đủ các cái phán quyết của cơ quan điều tra, của kiểm sát, của xét xử và của thi hành án. Và điểm thứ tư về mặt chủ quan chúng ta được hiểu như thế nào? Đó là hầu hết các tội phạm về xâm phạm hoạt động tư pháp đều được thực hiện với cái lỗi là cố ý. Người phạm tội biết rõ về hành vi thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, cái mong muốn hậu quả xảy ra hoặc là bỏ qua hậu quả xảy ra về vấn đề ngoại lệ cái tội thiếu trách nhiệm để cho người bị bắt người bị tạm giam người bị tạm giữ đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn chẳng hạn và được thực hiện với cái lỗi vô ý thì cái người phạm tội tuy thấy trước khi hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng lại cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc là có thể ngăn ngừa được hoặc là cái người phạm tội không thấy trước cái hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước được hậu quả đó xét về mặt động cơ và mục đích phạm tội đối với các cái tội xâm phạm hoạt động tư pháp động cơ và mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội cái người phạm tội có động cơ khác nhau khi thực hiện hành vi phạm tội và đối với các cái nhóm tội phạm đã được quy định như các cái tội quy định đối với những người có chức vụ có quyền hạn trong cái việc điều tra trong việc truy tố trong việc xét xử và kể cả là cái việc thi hành án hoặc là trong lĩnh vực khác có những cái hành vi cố ý gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm cái hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, cơ quan truy tố, cơ quan xét xử và cơ quan thi hành án. Và chính vì vậy, có một số các cái tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp điển hình. Thứ nhất là tội truy cứu trách nhiệm hình sự, người không có tội. Thứ hai là tội không truy cứu trách nhiệm hình sự, người có tội. Thứ ba là tội ra bản án trái pháp luật. Tiếp nữa là cái tội bức cung. Nói về tội bức cung đã được quy định tại Điều 374 Bộ Luật Hình sự rằng người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị lấy lời khai hỏi cung phải khai ra cái thông tin liên quan đến vụ án vụ việc thì những người này sẽ bị phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm và theo đó thì cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong cái việc phát hiện và xử lý các cái hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp như thế nào để ngăn ngừa và nhằm ngăn chặn các cái hành vi làm mất sự đúng đắn của hoạt động tư pháp để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân trong xã hội thì cái việc phát hiện và xử lý là vô cùng quan trọng. Thứ nhất, về thẩm quyền xử lý các cái hành vi vi phạm và xâm phạm hoạt động tư pháp trước tiên thuộc về người đứng đầu các cơ quan tiến hành tố tụng như là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, như là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, như là tránh án tòa án nhân dân. Đây là những người đứng đầu các cơ quan trực tiếp thực hiện các cái hoạt động tố tụng. Do vậy, họ có đủ khả năng để giải quyết các cái khiếu nại, tố cáo về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Thứ hai, thẩm quyền của cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đối với các cái loại tội phạm, hoạt động tư pháp, có một cái cơ quan chuyên thực hiện cái việc xử lý đó là Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nằm chuyên biệt việc thực hiện việc điều tra những cái chủ thể có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Theo đó, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đơn vị trực thuộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có chức năng điều tra tội phạm về tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng tội phạm về chức vụ đã được quy định tại chương số 23 và chương số 24 của Bộ luật hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp. Thứ ba là nói về chức năng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, Quốc hội và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước đại diện cho ý chí, cho nguyện vọng của nhân dân. Chức năng giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nó thể hiện ở vai trò rất là quan trọng trong cái việc đẩy lùi các cái hành động, các cái hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Giám sát là việc Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xem xét, đánh giá những hoạt động của cơ quan, của tổ chức, của cá nhân trong cái việc tuân thủ luật pháp. Có thể nói trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực tính đến thời điểm hiện tại có lẽ đã lên đến đỉnh điểm một trong những cái mối nguy nhất, cái mối đe dọa đến an nguy của chế độ có lẽ lại là tham nhũng các cái loại như tham nhũng chức vụ. Mà trong cái tham nhũng chức vụ, nhất là tham nhũng trong cái hoạt động tư pháp, không những gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà lớn hơn đó là gây mất niềm tin vô cùng trầm trọng trong quần chúng nhân dân và cử tri cả nước. Nhất là trong vấn đề cải cách tư pháp chúng ta cũng đã được các cơ quan chức năng ra rất là nhiều các cái quy định, các cái giải pháp và có lẽ đã có cái cơ chế rất là rõ ràng nhưng hầu như vẫn cứ bị bế tắc và cái nạn như bác tổng bí thư đã nói đưa ra cái quyền của anh quyền của tôi và một khi quyền anh quyền tôi sinh ra cái cãi nhau ngay ở các nghị trường quốc hội nó trồng chéo thì rất là khó khăn để giải quyết một cách dứt điểm và đó cũng là cái điều mà ông Hoàng Anh Khiêm là giảng viên trường Đại học Đồng Nai đã rất muốn đóng góp trên tinh thần xây dựng và muốn đưa ra một cái giải pháp nhằm tối ưu hóa để có thể giải quyết dứt điểm và có thể kết thúc một cách trọn vẹn một cái vụ án cụ thể như là vụ án bưu cục cổ voi. Nó đã kéo dài qua 15 năm, nó kéo dài quá sự tưởng tượng của công chúng. Với cái góc nhìn đa chiều, xin mời quý vị khán thính giả nghe chia sẻ của tiến sĩ, nhà báo, nguyên là phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, nhà báo Nhị Lê. Xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý lắng nghe. Có thể nói gọn một câu, năm 2022 trên mặt trận phòng chống tham nhũng và tiêu cực chúng ta đã tiến những bước dài quan trọng là một trong những điều kiện để bảo đảm cho công cuộc tái thiết đất nước sau đại dịch Covid lần thứ 19. Đó là thành quả, có thể nói như vậy, dồn tụ suốt 10 năm qua. Và đặc biệt 5 năm gần đây, chúng ta thấy những vị mà nghĩ được rằng là không dám đụng đến và đặc biệt những điều tiên báo của Đảng ta từ ngay đại hội khởi động các cuộc đời mới 1986 quan thì xử theo lệ dân thì chịu hình pháp giờ đây điều đó đã bị dỡ bỏ tham nhũng không chỉ có tiền bạc tham nhũng lòng tin tham nhũng chức vụ tham nhũng quyền lực đấy là sự tham nhũng tệ hại nhất và đó tích tụ đến mức nào đó trở thành nguy cơ mất nước theo dự báo của cụ Lê Quý Đôn từ 250 năm trước. Năm 2022 là năm chúng ta gặt hái được nhiều thành tiệu trên địa hạt này lớn nhất là lòng dân lớn nhất là bộ máy và lớn nhất là quan hệ giữa nhân dân và đảng giữa nhân dân với nhà nước trong đại cuộc chống tham nhũng đó là công việc của toàn dân có thể nói như vậy đó là trọng sự của toàn dân mà đảng với tư cách là đứa con nòi của nhân dân thay mặt nhân dân dẫn dắt lãnh đạo cuộc đấu tranh này và đó cũng là sự ủng hộ của bè bạn quốc tế những năm 20, 21, đặc biệt 22 nếu không có sự giúp đỡ của bạn quốc tế thì chúng ta rất khó đạt được kết quả như vừa qua điều quan trọng nhất Mặc dù vậy, sự phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 2022 đã tiến những bước rất quan trọng trong lúc cả thế giới, nhiều quốc gia dân tộc tăng trưởng rất thấp, thậm chí vẫn còn có những quốc gia tăng trưởng âm. Thì đại cuộc chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh, tế xã hội của chúng ta. Và có một điều kỳ lạ là chúng ta càng đẩy mạnh công cuộc phòng chống thông, tham nhũng tiêu cực thì sự phát triển kinh tế xã hội chúng ta càng thăng tiến. 6 tháng đầu năm chúng ta đạt hơn 8% tốc độ tăng trưởng GDP. Và dự kiến năm 2022 này theo dự báo của ngân hàng thế giới chúng ta sẽ đạt khoảng trên 6%. Cho nên bây giờ phút này vẫn chưa có thống kê cụ thể nhưng cho thấy là chúng ta đặt đại cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực vào trong tổng thể sự phát triển của đất nước sau 2 năm đại hội lần thứ 13. Vâng. Đó là một năm đáng nhớ. Nhìn các vụ đại án, đặc biệt tôi gọi tắt vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ AIC cho thấy những can phạm của chúng ta học rất cao nhưng họ không biết mà họ không biết rằng là họ cố tình làm thì họ trở thành phế nhân đều là giáo sư đều là tiến sĩ học lớn lắm chứ học cao lắm chứ nhưng điều này không liên quan đến văn hóa một cái thang bậc về học vấn thôi cho nên đã nói đến sự học là nói đến sự con người ta làm người nhân cách cái điều lớn nhất mà họ học mà tôi chắc là họ biết là cái liêm sỉ là sự xấu hổ mà nói như cổ nhân là không có liêm sỉ thì không thành người được họ cố tình làm cho nên điều tất yếu dẫn đến bao nhiêu sự học bao nhiêu sự biết mà cố tình làm trái sự học cố tình làm trái sự biết cố tình làm trái đạo lý thì rất khoát trở thành phế nhân, tù nhân. Và sau đây là lời phát biểu của ông Chu Ngọc Anh trước khi ra tay vào còng đối diện với các cái hình phạt của luật pháp, của hiến pháp. Rất tự tin, rất hùng hồn và tưởng chừng đó là một cán bộ liêm khiết nhưng hoàn toàn không phải. Ông ta nói nó không đi đôi với việc ông ta làm. Mà thưa mấy đồng chí đến từng quận, huyện, xã, phường và các tổ dân phố các đồng chí thấy một cái niềm tự hào của thủ đô Hà Nội là này, trật tự, an toàn xã hội. Tôi không nói Covid đâu, và nhiều chuyện khác. Mình có vinh dự là này, địa bàn thủ đô ấy, là không có bất cứ sơ suất và sai sót nào cả. Tức là mình không được quyền chữa, mình phải là tuyệt đối. Nhưng mà đặc biệt, nếu địa bàn Hà Nội mà bùm, mà toang, hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm. Mà chả hứa thì tôi vẫn chịu trách nhiệm. <laughs> Xin báo cáo đồng chí thế thì cứ thế mà rơi thôi tức là người đứng đầu đấy, của chính quyền ấy, là phải rõ trách nhiệm đấy, các đồng chí cảnh giác cao độ không chủ quan lơ là vân vân kiểm soát được từ bên ngoài ngăn chặn từ bên trong và tất cả những chuyện khác tôi xin khẳng định với các vị đại biểu hội đồng nhân dân toàn thể nhân dân thủ đô nguyện đem hết sức mình cùng với tập thể ủy ban nhân dân thành phố phục vụ nhân dân thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân, của doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện, thương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân thành phố, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong xã hội. Và sau đây cũng tương tự như vậy là bài phát biểu của ông Nguyễn Thanh Long, nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế cũng rất là hùng hồn trước khi bị bắt. Ở ờ, vấn đề thứ nhất ý, là vấn đề về trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán trước đây thì nó không thuộc về cái lĩnh vực về quản lý và mặt hàng về quản lý theo cái luật giá. Và thứ hai là cái giá cả của các mặt hàng này cũng khác nhau giữa các hãng khác nhau và khác nhau giữa các nước sản xuất. Ví dụ như là châu Âu là một giá, châu Mỹ thế rồi là đối với Trung Quốc. Thế rồi giữa các trang thiết bị y tế và sinh phẩm khác nhau cũng uh, sinh phẩm thì cũng có cái khác nhau qua các thời điểm có những cái thời kỳ mà cái giá cái nhu cầu của cung thì là ít mà nhu cầu của uh, cầu thì rất là nhiều tức là nhu cầu về sử dụng rất là lớn và vì vậy cái giá thành nó cũng cao hơn chúng ta nhớ lại vào hồi đầu của dịch năm 2020 khi đó cái giá khẩu trang nó cũng tương tự như vậy thế rồi là giá găng tay và giá của máy thở nhiều khi là khan hiếm trên thị trường cho nên đẩy giá lên cao và tất cả các quốc gia đều có cái tình trạng là tranh mua đối với những cái mặt hàng này trong cái thời điểm ban đầu. Và cho đến thời điểm hiện nay thì xin báo cáo với các quý vị đại biểu Quốc hội là đã có 69.235 sản phẩm đã niêm yết giá và kết quả đấu thầu là 93.253 kết quả đã được niêm yết giá trên cái cổng công khai của Bộ Y tế. Để từ đó các đơn vị tham khảo xây dựng kế hoạch đấu thầu cũng như là triển khai những cái việc mà đấu thầu cung ứng cho địa bàn của mình. Những vụ việc tham nhũng tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi đã xói mòn lòng tin đối với ngành. Những vi phạm sai sót xảy ra vừa qua là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh nhưng không làm mờ những nỗ lực đóng góp công hiến bên này cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, các y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến đối với dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua và cả trong thời gian tới đây.